chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái bộ sản phẩm những cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua trong cái dịp Tết sắp tới này dạ. thì ờ, về cái phần đồ chơi bầu cua này á thì trước khi mà mình test cho anh em coi trước khi mà mình chỉ cho anh em chơi thì mình cũng nhắc luôn một phần để anh em lưu ý tránh cái trường hợp anh em bị lừa đảo thì ờ, đồ chơi bầu cua nó chỉ có hai loại để anh em sử dụng thôi bởi vậy người ta quảng cáo cái gì không thực tế không uh, hiệu quả thì anh em đừng nên thử thì uh, đầu tiên là anh em một là anh em có thể chơi bằng hộp thì đi chơi tới sòng chơi bắt buộc anh em phải bỏ được cái hộp của mình vô nói chung có bộ thì anh em bỏ cả ba hộp có bộ thì bỏ một hộp nói chung tùy theo cách mà mình muốn ăn nhanh hay chậm thôi phải bỏ được cái hộp của mình vô thì anh em mới có thể chơi được mới có thể bịp được còn mình nhắc luôn là cái hộp mà mình bỏ vô á thì à, nó sẽ có hai loại nữa một bộ là bộ hộp không tan tức là cái bộ hộp mình cấy thuốc vô anh em chơi nó sẽ kín đáo an toàn hơn nhưng mà nó sẽ khó đánh hơn đánh chỉ được một mặt hay thì đánh được hai mặt còn cái bộ hộp thứ hai dễ chơi kể cả con nít anh em chơi cũng được đánh được cả sáu mặt tức là sáu mặt nó nổi nó sẽ rung cho anh em biết sáu kiểu khác nhau cục rung thì mình nhét trong người bỏ cái hộp vô là chơi được nhưng mà cái hộp đó khi mà người ta thua tha người ta xé hộp ra là sẽ có tan ở trong nó sẽ có con chip điện tử bằng khoảng ngón tay út nói chung nó cũng ờ, bự đó thì chơi được thì chơi anh em phải xác định cuộc chơi của mình sòng chơi của mình mình tới mình sắp xếp được đồ đạc hay là như thế nào đó thì vô sòng anh em mới kiếm được tiền còn mình dám khẳng định với anh em nếu như mà đi chơi ở sòng sới ở trường ở làng đi tới sòng anh em chỉ vét cái đích không đi đồ của người ta hết thì mình dám khẳng định hay cỡ nào thì hay không thể nào mà anh em chơi mà có thể chắc chắn được cái tỷ lệ thắng thua của mình còn à, cái đường thứ hai thì bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em coi cụ thể để anh em hiểu được cái cách sử dụng đối với những anh em nào mà chưa biết còn những anh em nào mà biết rồi thì à, nói chung cho anh em coi cái đồ mới để anh em tham khảo thêm thì à, cái đường thứ hai là anh em sẽ chơi bằng camera chơi bằng thâu camera nè hoặc là thùng camera đây đây là những cái thùng camera và những cái thâu camera thì nói chung là những cái mẫu mã qua năm mới mình làm 2021 rồi thì tất cả những cái đồ công chuyện này mình đều cho nó làm bằng máy thì so với những cái đồ cũ trước đây thì anh em chơi nó sẽ an toàn hơn những cái sản phẩm mà mình làm ra nó sẽ kín đáo hơn và chơi nó sẽ tiện hơn cho anh em rất là nhiều thì đầu tiên là nếu như mà anh em những anh em nào mà đã xài rồi hoặc là đã thấy rồi những cái thùng camera hoặc là những cái thâu camera trước đây á thì trước đây nói chung là những cái đồ này nó còn quý còn hiếm nó còn ngon thì làm sơ xài anh em có thể chơi được cho nên cái mẫu mã cũng không cần à, giữ đẹp còn bây giờ đối với cái thùng bây giờ mà làm xấu thì vô sòng anh em rất là khó chơi nói chung là người ta cũng coi này coi nọ thì nói chung là nó cũng nát rồi còn đây là cái thùng mà công ty bên mình mới vừa làm ra làm bằng máy nha đây là cái thùng camera thì nếu như mà anh em chưa từng xài mình dám khẳng định với anh em anh em cầm cái thùng này lên không thể nào mà anh em biết được đây là một cái thùng công chuyện nói chung là nó giống hoàn toàn tuyệt đối 100 phần trăm thùng hồi xưa là hai cái thùng chồng lại thâu hồi xưa là có thể là làm thâu nhôm là chẳng hạn như hai cái thâu mua hai cái thâu ở chợ về bỏ camera vô đây rồi ụp hai cái thâu lại dán lại là xong thì cái độ nặng của nó sẽ bị nặng gấp đôi gấp ba và cái độ dày của nó sẽ dày gấp đôi gấp ba luôn cho nên khi mà người ta cầm những cái đồ mình chơi hàng ngày thì nói chung là người ta cảm giác người ta biết được thì bây giờ anh em chơi những cái đồ đó sẽ không còn hiệu quả nữa còn à, cái thùng camera bây giờ bên mình làm thì nói chung làm xong thì anh em có coi kể cả anh em cầm kiểm tra luôn anh em cũng không thể nào biết được nhưng mà lưu ý một điều khi là cắt cái thùng này ra là sẽ thấy được cái tan ở bên trong là cái tan nó nằm hết ở trên đít này kể cả dây điện là cũng có luôn nha còn cái phần à, mẫu mã của cái thùng này thì anh em cứ yên tâm mình làm được tất cả các loại mà anh em chơi thùng giấy nè thùng sơn nè tô ăn cơm nè tô à, nhôm nói chung là tất cả thích quấn băng keo hay là mở băng keo cũng được nói chung là tùy theo cái chỗ anh em chơi làm sao cho nó tự nhiên thì mình sẽ dễ sử dụng hơn còn cái thùng này thì pin của nó bây giờ đánh cái thùng này là có pin nha đánh tầm khoảng 4 đến 6 tiếng là nó mới hết pin cái thời gian mà anh em chơi nó rất là lâu với lại những có những anh em mà hay chơi công ty á, trước đây anh em gặp cái trường hợp này thì anh em đi tới công ty anh em làm sáng anh em bỏ cái thùng vô thì trưa anh em mới đánh thì ờ, tới trưa nó hết mẹ bên rồi không chơi được nữa còn đối với cái thùng này thì bây giờ làm công tắc tức là cái công tắc ở trong này nó sẽ có công tắc thủy ngân nó khóa tự động khi mà cái thùng anh em không nhúc nhích nó sẽ không tốn pin khi nào mà mình lắc mình di chuyển nó thì nó mới tốn hao pin cho nên khi mà anh em có thể hôm nay anh em bỏ vô hai ngày sau anh em đánh vẫn được nó chỉ hết pin số lượng ít thôi còn khi đi chơi thì anh em chỉ cần làm sao mà anh em bỏ được cái thùng mình vô nói chung cháo được cái thùng vô là chiến thắng tuyệt đối thì đã chơi cái thùng thì đối với cái hộp mình không quan trọng nữa hộp nào cũng được hộp chợ hộp làm bất cứ hộp nào cũng đánh được và cái đĩa này cũng vậy không quan trọng hai thứ này chỉ cần có cái thùng là mình chơi được thì cái cách sử dụng nó thì cũng rất là dễ thôi nhưng mà đối với những anh em nào mà chưa biết thì cũng tò mò thắc mắc muốn biết là cái thùng này nó sử dụng như thế nào nó khó hay là nó phức tạp hay không thì hôm nay mình sẽ giải đáp luôn cho anh em những cái vấn đề đó thì đi chơi anh em bỏ thùng vô là một nè tới xong thì thằng nào lắc cũng được đứa nào lắc cũng được cứ lắc xong anh em sẽ bấm cái điện thoại này lên là anh em sẽ thấy nè hai con gà con nai nè cứ bấm lên là nó nổi lên cái màn hình này cho anh em coi hai con gà con nai chuẩn xác 100% thấy cả ba con và đây là cái mẫu điện thoại mà để sử dụng mình coi đứng xa 5 7 mét hoặc là thậm chí anh em có thể đứng từ Nam ra Bắc anh em vẫn có thể coi được đây điện thoại vẫn giống như điện thoại bình thường 100% nói chung là những cái à, mẫu mã những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em bây giờ nói chung nó rất là đẹp người ta nói chung là chưa từng xài trừ khi mà anh em khu xì ra thôi chứ còn mà cầm lên thì kêu mà biết là không thể nào mà biết được còn cái thùng mình dám khẳng định với anh em là giống thật 100% không để lại tì vết còn à, nếu như mà anh em không muốn coi bằng cái điện thoại cùi bắp này thì anh em có thể coi trực tiếp qua cái điện thoại cảm ứng mà anh em xài hàng ngày luôn muốn coi cái nào thì mang cái điện thoại đó lên đây cho mình đi xài cái điện thoại nào thì mang cái điện thoại lên đây mình sẽ tải cái phần mềm đau cái phần mềm về mình cài đặt vô máy cho anh em cho anh em sử dụng đây nào mình test thêm vài quán nữa nè cứ lắc xong nè bấm cái điện thoại này lên chết mẹ nó hết pin rồi à chưa đây bấm lên nè anh em thấy không hai con gà một con cá nè đấy chuẩn một trăm phần trăm thấy cả ba con lắp xong bấm lên nè hai con cua con nai thấy hai màu xanh không nè ấy qua cái camera của điện thoại nó hơi bị chói hai con cua một con nai khui nè có hai con cua con nai nè ván thứ ba nè đây cứ bấm lên là sẽ thấy bầu cá cá đây chuẩn xác tuyệt đối màn hình để coi thì có hai loại một là điện thoại của bắp hai là điện thoại cảm ứng của anh em hàng sàn ngày thì ờ, đây là những cái ờ, à quên còn cái phần pin này pin của cái thùng này chơi 4 6 tiếng hết pin thì anh em sạc lên cái bệ nè không cần cắm kim như xưa nữa nha đây là cái bệ sạc nè anh em đặt nó lên là tự nó sạc nè nó nhảy đèn đỏ là sạc khi nào nó đầy pin là nó sẽ đứng đèn nó rất là dễ mẫu mã thì muốn chơi cái nào thì cứ gửi cho mình cái mẫu đó mình sẽ làm được hết tất cả những cái chất liệu còn à, bên mình thì cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua nè chơi sóc đĩa tài xỉu và những cái uh, máy đánh bài bên cái mảng bài lá thì anh em nào có nhu cầu lấy những cái mặt hàng này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 09097044 thì uh, mình khuyên anh em là lấy hàng anh em mua đồ về anh em chơi á đã nghĩ tới cái đường đi bịp người ta thì đừng có để nó bị phản trước khi mà mình muốn mua cái gì thì mình phải coi coi cái độ thực tế của nó cảm thấy nó thực thì mình mua cảm thấy nó thực thì mình thử còn anh em đừng có tin vào cái khả năng của mình nói chung anh em không có làm trong cái nghề này anh em không hiểu biết là rất là dễ bị người ta lừa với lại khi mà đi mua hàng anh em lên nhà người ta kể cả anh em cầm hộp cầm thùng cầm đĩa đi lên trên này mình dám khẳng định là mình test cho anh em chuẩn 100 phần trăm nhưng mà bước ra khỏi nhà mình thì anh em không bao giờ anh em chơi được nữa đó là những anh em nào mà bị rồi là anh em sẽ hiểu thì cái gì mà anh em không biết cái gì mà anh em không hiểu thì anh em có thể alo cho mình cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em mình sẽ chỉ cho anh em những cái gì mà thực để anh em chơi thì uh, thắc mắc thì cứ gọi thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha